con xin kính lại chư vị bản cảnh thành hòa, các chư vị thần linh, thánh linh, thần linh chủ quản, công tàu phản quan, ngũ phương không hành, du hành sứ giả, ngũ lụ hành binh, lý vật phản quan, ngài đương niên tiên quan tống vương, hành khiển ngũ đạo hành binh chi thần, lâm tàu phản quan, ngài bản gia thủ công, Thông trù tứ mệnh táo phụ địa phúc thần quân Con kính lại các chư hương linh, vong linh, vong nhân trong khuôn viên bổn xứ của chúng con Hôm nay là ngày, tháng năm nhằm ngày tháng năm tại địa chỉ chúng con gồm con tên là sinh ngày hiện ở tại ở cùng toàn thể các thành viên trong gia đình chúng con hôm nay nhân ngày lành chúng con có thành tâm sắm sửa lễ vật dân cúng thực hiện nghi pháp lễ kính cáo và lễ cúng tạ mừng gia đình mối xé mới gia đình của chúng con hội đủ phước duyên quý báu có nhu cầu và khả năng mua xe mang biển số do đứng tên chủ sở hữu với mục đích là sử dụng để đây là việc chung của gia đình chúng con mọi muội xin được kia thay lại đợi cho nhau đứng tên xin phép thực hiện pháp lệ kính mong các ngài chứng minh cho chúng con mời chư vị giá đáo đàng tràng thọ hưởng phẩm vật phù trì cho con là và chiếc xe mang biển số chúc hành được bình an làm ăn luôn thuận lợi mọi việc tất thành cầu tài được tài cầu lợi đắc lợi xin các ngài gia hộ cho con gia đình con cho sự bình an của mọi người khi vận hành xe chiếc xe mang biển số cho người lái xe người đi xe và cả người đi đường kính xin các ơn gia trái chủ ơn trái báo đới chứng nhiều đời nhiều kiếp của con và